kính thưa đại chúng sát sinh ấy, là cái nguyên nhân đầu tiên đấy để khiến cho mình tổn thọ đó. rồi khen ngợi cái việc người ta giết hại đi qua cái lò mổ lợn chẳng hạn vào cái chỗ lò mổ đấy thấy mấy cái chú thợ ba toa ấy, nó giết con lợn đánh ngoéo một cái là xong rất nhanh làm nhanh lắm thầy nói là làm rất nhanh thế là mình khen một thằng này thiện xảo thật ấy nhỉ thiện nghệ giỏi quá không? mình khen thế là mình cũng bị quả báo đấy thế này chú chú này chú giết giỏi thế nhỉ cũng bị quả báo đấy mình tán dương cái việc ấy thôi đó nha thế rồi mình thấy họ giết hại mà mình vui thích à đấy thầy nói ví dụ thấy người ta tổ chức trọi trâu hay là cái ở à, cái thôn gì ném thượng đấy có cái lễ mà gọi là chém lợn đấy thấy ông, ờ, ông ra ông cầm cái đao ông chém một phát là con lợn đứt đôi đầu ra đầu mình ra mình mình vỗ tay mình thích thú đều là cái nhân sau này mình giảm thọ đấy thưa đại chúng thực sự thầy nói là vừa rồi thì bộ văn hóa cũng có có ý kiến về những cái lễ hội nó có cái tính chất tàn nhẫn ấy. đâm trâu này ờ, chém lợn này vào wow. họ có ý kiến nhưng mà một số cái địa phương này họ vẫn giữ họ rất là bảo thủ họ bảo đấy là lễ hội truyền thống của họ nhưng mà thầy đảm bảo rằng con cháu của những cái thôn ấy cứ bé tí sinh ra đời đã nhìn thấy những cái cảnh như thế rồi thật sự cái nhân tính nó bị giảm đi rất nhiều nó ảnh hưởng lắm ảnh hưởng lắm thưa đại chúng những cái cảnh đâm chém giết đấy mình đừng nên để cho con trẻ nó thấy nó không có lợi ích và bản thân chúng ta đây thầy nói chị em phụ nữ nhìn thấy cảnh nhiều khi mình cũng cũng khiếp tối về mình ngủ mình cũng khiếp và thấy máu thấy me như thế mình cũng khiếp chứ nhưng mà thấy nó dã man vào con trâu như thế mà trói hết bốn chân nó vào xong cứ thế mà mà đâm lấy lấy lao mà đâm nó và mình thấy nó dã man nó chạm vào cái lương tâm của mình cho nên thực sự thầy nói những cái lễ hội đấy thầy nói là không thể xét nó vào văn hóa được cái chữ văn hóa là nó phải văn minh nó phải có nhân tính ở trong đó mới gọi là văn hóa wow. những cái lễ hội mà nó biểu dương cái ác lên như thế làm sao mà lại gọi là văn hóa được cái ác cái xấu mà lại là văn hóa được không? Vâng. chém giết mặc dù nó là con vật đấy nhưng không thể đưa nó lên thành biểu tượng được không? Vâng, đưa lên thành biểu tượng là nó không hay anh chém giết ở đâu đó ở, lò mổ cái chuyện nó không nói chứ anh đem ra giữa công chúng lại thành một cái biểu tượng và vâng, đem con lợn đi rước khắp làng đấy là ông lợn ờ, để tế ông ấy nuôi ông thật béo và còn lễ ông ấy lễ ông xong rồi lại đem ông ra chém đầu ông ấy nó còn có ý nghĩa gì đâu nó rất là không có ý nghĩa chút nào đó cho nên thưa đại chúng bản thân thầy thầy cũng phản đối những cái lễ hội như thế cái lễ hội nó không có nhân tính nó không có một cái chút gì là cái đạo đức tốt đẹp cho con người đó. cho nên là chúng ta ờ, nên phản đối những cái lễ hội đó không tốt cho nên nếu mà tất cả thế giới này đều giữ được cái giới không sát sinh thì thế giới này sẽ sẽ hòa bình sẽ không có chiến tranh nữa nhưng còn sát sinh là còn chiến tranh và vâng, đại chúng thấy còn rất nhiều chuyện mà sao nó không dứt được vì cái hận thù nó ở trong tâm á, tái sinh kiếp sau người ta làm người trở lại người ta vẫn hận thù mình và nhân duyên nghiệp nó xui khiến phải đi đến chiến tranh để giết chóc lẫn nhau báo thù báo oán lẫn nhau thưa đại chúng đó không được không tốt đẹp nha yeah.